When you cưới nhau lá thu bay rồi đến đông dần giấc mộng tắm thành thì bóng ai rồi hay tay thôi coi như mình đã thả ôi nhé em mời nay ta đã xa lạ rồi ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau bước chân đi là dũng duyên đời nếu gặp giữa đường thì cũng như bóng ai đổi tình ơi sao tình gieo nhiều lỗi trái ngang cho người làm tình tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi coi như mình đã ta là tôi ta chẳng còn chi để mà lưu luyến